Hello chào tất cả anh em nhé thì à, à đây là buổi hè à, đầu tiên à, mình đi học anh em ạ đó thì đằng trước đó là mấy thằng đệ của mình đấy đang đi đấy đây là, là buổi đầu thì được um, thầy giáo dẫn đi uh, gọi là đi re review review trường review các lớp học phòng học đó, thì bên phía tay trái anh em thấy đó là à, mấy anh chị đang hát cái đấy mấy anh chị sinh viên xung quanh này, toàn là nhà thôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để thì đấy đó chính là ký túc xá ạ ký túc xá đây là bây giờ khu vực uh, khu vực phòng uh, thực hành thì mà uh, trông rất là đẹp gọi là trung tâm trung tâm gì đây trung tâm thí nghiệm thực hành ấy đây đó chính là trung tâm thư viện đó có bốn tầng đây đó chính là nhà tòa a một đấy, đây có những cái cây đây phải là có những cái cây đó cây ờ, sạc xe điện ờ, sạc xe ô tô điện vinfast đấy, sao? cái là chứ ờ, sạc xe điện ấy.